có ai mà ngực phòng chẳng vô cắn đo gì? đắm hoài một tình yêu cát đỏ, những mang thiên thủy chung và gắn bó đón mùa thu xưa rợp bóng cờ bay phan thiết hiền hòa càng ngắm càng say người đến không đành về và người đi mãi trời hay góc bể cát đỏ luôn gọi về dưới mũi né hòn chơi người đến không đành về và người đi mãi nhớ phán thiết đó một chân dung

người đến không đành về và người đi mãi nhớ phan thiết đó một chân dung thành phố tác vào thiên nhiên lông lẫy diệu kỳ dù ai có đi xa chân trời hay góc bể cánh đỏ luôn gọi về em mãi đắm hoài một tình yêu cát đỏ dân phan thiên thủy chung và gắn bó đón mùa thu xưa rợp bóng cờ bay phan thiên hiền hòa càng ngắm càng say người đến không đành về và người đi mãi